đè bẹp Nguyễn Đức Chung, Chu Ngọc Anh đi thêm một bước vững chắc. Vụ án Nhật Cường Mobile dẫn tới việc bắt giữ Nguyễn Đức Chung là một hình ảnh của cuộc chiến giữa dân gốc Hà Nội, Chu Ngọc Anh và dân ngoại tỉnh Nguyễn Đức Chung. Vụ án được đích thân ông Tô Lâm thực hiện nghĩa là vụ án được chỉ đạo bởi Trung ương. Về việc chỉ đạo các bộ, theo thông lệ thì Thủ tướng, nhưng riêng hai bộ là Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thì lại được điều khiển bởi Tổng Bí Thư về mặt đảng, Ông Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo cao nhất trong Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, không ai hiểu Nguyễn Đức Trung bằng Tô Lâm. Vì vậy, để triệt hạ Nguyễn Đức Trung, Tô Lâm cho lực lượng tin cậy của ông theo dõi những người mà ông Tô Lâm nghi ngờ là do Nguyễn Đức Trung cài vào Bộ Công an. Và kết quả là, ông Tô Lâm đã cho bắt Phạm Quang Dũng, một thuộc cấp của ông Tô Lâm nhưng lại làm việc cho Nguyễn Đức Trung,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 Tôi lầm là tiếp người hễ ông trọng sai đâu thì ông ta sẽ đánh đó. Lâu nay người ta chú ý đến việc ông Nguyễn Phú trọng chiến với Nguyễn Tấn Dũng chứ ít ai để ý ông Trọng còn chiến với những thế lực nhỏ hơn để dọn đường cho đàn em thay thế. Người ta thường đặt câu hỏi ai đã ra tay đánh Nguyễn Đức Trung bầm dập như vậy. Có thể nói Nguyễn Đức Trung bầm dập như vậy là ai ra tay. Và người đó ra tay với Nguyễn Đức Trung nhằm mục đích gì? đó chính là ông Trọng và ông muốn loại Nguyễn Đức Chung là để đưa Chu Ngọc Anh thay thế. Chu Ngọc Anh, đối thủ trong bóng tối của Nguyễn Đức Trung. Chu Ngọc Anh là con người che đậy rất giỏi, một ông bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ mà tranh giành với một chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố là điều ít ai nghĩ đến. Có thể nói ngay cả Nguyễn Đức Trung cũng khó mà nhận ra để mà đề phòng. Người Trung Hoa có câu nói, hãy nhìn xem ai là người được hưởng lợi nhiều nhất thì người đó là hung thủ. Vâng trong vụ án Nhật Cường Mobile thì rõ ràng ông Chu Ngọc Anh là người hưởng lợi nhất với chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đầy quyền lực. Cái khôn của ông Chu Ngọc Anh là ông luôn ẩn danh không ra mặt hạ ông Trung. Tuy nhiên, ông Anh đã mượn được tay ông Trọng hạ ông Trung. Đó chính là cao thủ trong đấu trường chính trị đảng Cộng sản. Nếu công khai ông Chu Ngọc Anh không thể nào chống nổi ông tướng công an Nguyễn Đức Trung, Điều đáng nói là, cho tới bây giờ, người ta vẫn cứ nghĩ là ông Trọng vì đốt lò làm sạch đảng mà hạ bệ ông Trung. Thực ra bề nổi, người ta không thấy được sự đấu đá giữa ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Đức Trung. Một số nguồn tin riêng cho biết, Chu Ngọc Anh là con người thâm trầm, nhìn mặt rất dễ lầm. Ông ta không ồn ào, miệng cười sởi lởi với mọi người, nhưng toàn tính thì hơn người. Ông Chu Ngọc Anh là dân gốc Hà Nội, Ông Chu với ông Trọng là đồng hương. Bản thân ông Trọng thì cũng rất muốn nâng đỡ người Hà Nội. Hiện nay người dân gốc Hà Nội có đến 20 ủy viên Trung ương Đảng, một con số cao kỷ lục. Nếu không có bàn tay ông Nguyễn Phú Trọng thì làm sao Hà Nội lại có nhiều ủy viên Trung ương Đảng đến thế? Để tiện so sánh thì ngay thành phố lớn nhất nước, thành phố Hồ Chí Minh chỉ có hai người là ủy viên Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Phú Trọng rất địa phương, và ông Chu Ngọc Anh đã tận dụng được đặc điểm này để hạ Nguyễn Đức Chung. Chu Ngọc Anh, đối thủ đáng gờm với bất kỳ ai. Ông Chu Ngọc Anh có khuôn mặt rất giống một nền thần trong điện ảnh Việt Nam. Có lẽ đúng vậy thật, những ai thuộc hàng cao thủ nịnh thì rất dễ tiến thân trong chế độ này. Không phải ngẫu nhiên mà ông Chu Ngọc Anh mượn được tay ông Trọng để hạ được Nguyễn Đức Trung. Nguyễn Đức Trung là một hổ tướng,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 Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ là chức không có thực quyền, còn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có thực quyền rất lớn. Ông Chu Ngọc Anh từ Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ mà chuyển sang nắm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là một bước tiến rất dài. Chu Ngọc Anh củng cố quyền lực. Ngày 23 tháng 6, báo chí nhà nước Cộng sản Việt Nam cho biết ông Chu Ngọc Anh tái đắc cử Chủ tịch Hà Nội với đa số phiếu tán thành, như vậy ông Chu Ngọc Anh sẽ tiếp tục được giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Theo ông Tiến Dũng Bí thư Thành ủy Hà Nội, thì nhân sự được giới thiệu để bầu giữ các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố đều đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, có chuyên môn đào tạo phù hợp, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao với công việc chung, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Ông Chu Ngọc Anh cho biết, chính quyền nhiệm kỳ mới sẽ tập trung để tạo đột phá trong ba lĩnh vực, trong đó có việc ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị. Ông Chu Ngọc Anh, 56 tuổi, quê Ba Vì, Hà Nội, là tiến sĩ vật lý, ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12 và 13. Ông từng công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện tức Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ tức Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ. Ngày 9 tháng 4 2016, tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa 13, ông được phê chuẩn làm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ thay người tiền nhiệm là ông Nguyễn Quân. Ngày 19 tháng 8 năm 2020, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 đến 2020. Một tuần sau, ông được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội nhiệm kỳ 2016 đến 2021. Đây là bước tiến vững chắc, với tài năng nịnh hót, ông Chu Ngọc Anh đã thổi bay tất cả, thổi bay cả ông Nguyễn Đức Trung lần lẫy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin